Xin chào tất cả các em biết thủ đã đến với xem kèo bóng là có tiền của mình à, Còn khoảng tầm 30 à, phút nữa thôi thì uh, trận đấu vào lúc 5 giờ trận đấu giữa Lào và Singapore Ở giải AFF Cup sẽ diễn ra anh em nhé Thì anh em nào mà muốn tham khảo kèo thì anh em có thể qua kênh đó là ca bóng đá của mình Để anh em chúng ta có thể tham khảo kèo Lào với Singapore Và đặc biệt rằng là trước khi đi đến với phần nhận định của mình về trận đấu giữa Chelsea và Bournemouth vào dạng sáng ngày mai thì chúng ta sẽ tổng tổng kết những kèo đấu của ngày hôm qua mà anh em chúng ta mình đã lên cũng như là anh em chúng ta đã chơi ngày hôm qua anh em nhé Trận đấu đầu tiên đó là trận đấu giữa Leicester City và Newcastle. Trận đấu này thì anh em chúng ta hòa kèo khi mà mình có cho anh em đi đó là Leicester được chấp 0.5 cũng như là cái tài 2.5. Anh em chúng ta hòa kèo. Còn trận đấu với Arsenal thì anh em chúng ta bú full cả ba mã kèo mình gợi ý cho anh em đó là gì? Arsenal chấp 1 tài 3 đúng không? Tài 3 cũng như là cái mã kèo đặc biệt đó là mã kèo Buyo Saka ghi bàn. Vì sao mình lại chỉ nót cho anh em mỗi cái kèo đó là Buyo Saka ghi bàn Nhưng mình cũng đã nhận định rồi Buyo hiện tại đang có một phong độ rất cao ở cả World Cup Và mình cũng mong rằng nó sẽ tiếp diễn ở ngoại hạng Anh Và cuối cùng thì Buyo Saka dạng sáng ngày hôm qua đã không làm cho mình thất vọng Khi mà cũng có một bàn thắng gỡ hòa cho Arsenal với về tỷ số 1 đều và sau đó là lội ngược dòng để thắng West Ham với tỷ số là 3-1 anh em nhá. Đấy. Rồi. Đến với buổi ngày hôm nay, những trận đấu của ngày hôm nay. Dạng sáng ngày mai sẽ là trận đấu giữa Chelsea và Bournemouth vào lúc 12 giờ 00 giờ 30 và sau đó là 3 giờ trận đấu giữa Manchester United và Nottingham Forest. Chúng ta sẽ sẽ một chút về ờ, phong độ cũng như là lịch sử thi đấu của cả hai đội. À, cả hai đội đã có 13 lần đối đầu với nhau và 13 lần đối đầu gần đây nhất thì Chelsea thắng 8 trận và Bournemouth thắng 4 trận, chỉ có một trận hòa. Và 6 trận đấu gần đây nhất thì Chelsea chiến thắng 3 trận còn Bournemouth Bournemouth thì chiến thắng 2 trận đấu và một trận hòa anh em nhé Và 3 trận đấu gần đây nhất thì Chelsea cũng như là Bournemouth đều có một chiến thắng và một trận hòa. Trung bình cả 6 trận đấu gần đây nhất của Chelsea cũng như là Bournemouth nó nằm vào tầm trung bình là hai bàn, hai bàn hơn. Đấy. Và còn một yếu tố nữa mà mình muốn đề cập đến cho anh em đó là Bournemouth hiện tại họ đang thua 5 trận đấu liên tiếp rồi. À, 5 trận đấu, 5 trận đấu gần đây nhất thì họ không thắng trận nào và thua 4 trận đấu liên tiếp. Và Chelsea Hiện tại trên sân nhà mùa giải năm nay họ chưa thua trận đấu nào anh em nhé Chelsea mình vẫn đặt niềm tin rất nhiều vào Chelsea khi được đá trên sân nhà Stamford Bridge kể cả trận đấu mà anh em chúng ta có thể uh, quan tâm nếu như anh em nào là fan của Chelsea thì uh, trận đấu với Leicester họ dính thẻ đỏ khá là sớm thẻ đỏ của uh, Carragher tuy nhiên thì sau đó Chelsea vẫn lội ngược dòng thành công ở ngay trên sân nhà Stamford Bridge của Let với Leicester City với tỷ số là 2-1 anh em nhé đó. Với con người hiện tại của Chelsea và đặc biệt rằng là Hakim Ziyech của Chelsea ở World Cup đang có một phong độ khá là chói sáng anh em. Đấy, đội hình của Chelsea trong trận đấu này họ tiếp đón Bournemouth với đội hình đó là ba hậu vệ 343 còn Bournemouth sẽ là chơi đội hình 442 ba hậu vệ của Chelsea đó là Colobelli, uh, à, Chalopat và Apriqueta 4 tiền vệ uh, Cucurella đã được đẩy lên tiền vệ từ hậu vệ cánh đẩy lên tiền vệ này uh, vẫn có Carragher, uh, Jorginho và Daniel James cả hai hậu vệ cánh trước đây của Chelsea thì dưới thời huấn luyện viên mới thì được đẩy lên đá tiền vệ cánh anh em nhé và bộ ba tấn công của họ thì vẫn là Kai Havertz, uh, Aubameyang và Sterling thôi trận đấu này thì mình không thấy sự xuất hiện của Mason Mount ngay từ đầu trận và hiện tại thì Chelsea họ cũng đang có một chút uh, thiếu hụt về lực lượng khi mà mất đó là trung vệ Fonfana này rồi là à, tiền vệ trung tâm tiền vệ thòng đó là Angolo Kante đấy tuy nhiên thì không biết rằng là Hakim Ziyech cũng như là Kovacic khi mà có kịp hội quân ở trong trận đấu này không khi mà Hakim Ziyech thì uh, World Cup đá Maroc này Kovacic Kovacic thì đá cho Mỹ đấy à, Kovacic thì đá cho Croatia xin lỗi anh em Kovacic thì đá cho Croatia đó và còn một còn một cầu thủ nữa của Chelsea đó là Pulisic anh đã gánh đội tuyển Mỹ rất là hay ở World Cup mà mình cũng chưa thấy Pulisic có mặt trong trận đấu của Chelsea vào cái ngày Boxing Day ngày lễ tặng quà này một uh, khoảng thời gian mình nghĩ là rất là quan trọng đối với Chelsea anh em chúng ta có thể uh, xem hiện tại Chelsea họ đang xếp ở vị trí họ đang xếp ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng anh em đấy và Liverpool ngày hôm qua chiến thắng ngày hôm qua đã đưa Liverpool đến vị trí thứ 6 rồi và tất nhiên rồi Bây giờ đã là vòng thứ 17 anh em nhé Vòng thứ 17 rồi Đó, ờ, Nói chung là cũng được nửa mùa giải rồi anh em Vì vậy nên là đây sẽ là thời gian quan trọng Để cho Chelsea Có thể Đua đến những vị trí thứ tư trên hàng xếp bảng này Chúng ta sẽ xét một chút về những vị trí mà Chelsea có thể vươn lên ở trong trận đấu ngày hôm nay Nếu như mà thắng anh em nhé Đó là ở vị trí thứ 8 vị trí thứ 8 thôi vì vị trí thứ 7 uh, ờ, cách biệt với Bolton là 3 điểm tuy nhiên thì hiệu số uh, Bolton đang dương 6 anh em ạ còn uh, Chelsea Chelsea thì không dương bàn nào cả đấy và tất nhiên rồi Chelsea mục tiêu của họ bắt buộc thì phải vào đến top 4 anh em đấy trong năm nay bắt buộc họ phải vào đến top 4 để có thể đi đá cúp C1 chứ đúng không anh em đấy và quay trở lại kèo chấp của Chelsea và Bournemouth hiện tại đang là 1. Ô nhảy lên 1.5 rồi anh em ơi. Nhảy lên 1.5 rồi. Đấy, bên này thì đang 1.25. Đấy, tùy trang anh em nhá. Đấy, anh em chúng ta có thể uh, tham khảo rất nhiều những mã kèo khác nhau ở từng trang khác nhau. Đấy, anh em thấy không? Đấy. Vẫn có kèo chấp 1.5 thôi. Tuy nhiên thì ăn cao còn kèo chấp 1.25 thì đang ăn 1.86 anh em này và hiện tại cái tài đang là 2.75. Ở ờ, tài 2.75 mà trung bình 6 trận đấu gần đây nhất mà hai đội bóng đối đầu với nhau thì chỉ nổ đến hai bàn. Đấy, trung bình hai bàn anh em ạ. Thì anh em chúng ta vẫn có thể đặt niềm tin một chút vào cái kèo tài 2.75 này cũng được. Và tất nhiên rồi trận đấu này mình sẽ vẫn sẽ ưu tiên đó là Chelsea Chelsea trong trận đấu này khi được đá trên sân nhà anh em nhé đó đây sẽ là hai mã kèo mà mình gợi ý cho anh em để anh em chúng ta có thể đầu tư ngay từ đầu trận và tiếp đến nữa đó là lại là cái kèo đặc biệt chúng ta lại tiếp tục tìm xem mình sẽ nhận định chút về những cầu thủ có thể ghi bàn trong trận đấu ngày hôm nay bộ ba tiền đạo của họ đó là Sterling, Aubameyang cũng như là Kai Havertz. Kai Havertz đâu rồi? Để xem Kai Havertz hiện tại kèo ghi bàn thì ăn bao nhiêu kèo ghi bàn thì ăn bao nhiêu anh em nhá vẫn có Pulisic anh em nhá vẫn có Pulisic tuy nhiên thì không biết rằng là Pulisic có đá trong trận đấu này hay không thì mình không biết Kai Havertz là 1.89 này anh em thấy không Kai Havertz là 1.89 Aubameyang thì là 1.84 và Sterling là 2 chấm như vậy đây sẽ là ba cầu thủ mà người ta đang nhận định rằng là ba cầu thủ sẽ có bàn thắng trong trận đấu này cao nhất anh em nhá, cao nhất sẽ có bàn thắng trong trận đấu này cao nhất và tuy nhiên thì ngoài ra mình vẫn đang thấy rằng mùa giải năm nay Chelsea họ đã uh, có những bàn thắng ở những quả đá phạt cố định như là phạt góc hay là đá phạt trực tiếp cũng khá là cao Vậy nên là mình sẽ ưu tiên đó là đi vào những cái kèo mà các hậu vệ ghi bàn Các hậu vệ ghi bàn anh em nhé, đó là Thiago Silva Cũng như là Colo Bailey thì nó hợp lý hơn mình không tin về tiền đạo của Chelsea cho lắm khi mà Aubameyang cũng như là Sterling thật sự mà nói thì không có được phong độ tốt kể cả là đá World Cup. Aubameyang thì không đi đá World Cup nhưng mà Sterling đá cho Anh anh em chúng ta có thể thấy rồi. Cái điệu của <laughs> thằng Sterling thì rất khó để ghi bàn và còn chúng ta có thể đặt một chút niềm tin vào Kai Havertz được. Tuy nhiên thì cái kèo hiện tại đang là ăn khá là thấp có 1.89 thôi. Đấy, anh em sẽ đợi khi nào kèo nhảy lên 3 thì anh em chúng ta đi là hợp lý nhất còn đây sẽ là hai cái mã kèo chính mà mình gợi ý cho anh em nhá đó thì đây chỉ là cái kèo tham khảo thôi anh em nhá đây chỉ là những cái kèo tham khảo ở trên kênh thôi còn nếu như anh em nào mà thật sự thích cách chơi của mình cũng như là muốn tham gia vào nhóm bảo đẩy kèo của mình thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram và tất nhiên rồi mình sẽ không bao giờ mà có đẩy kèo trước trận đấu đâu anh em Đấy những kèo như mình nói rồi những kèo mà đẩy trước trận đấu là những cái kèo mà nó mang tính chất là 50-50 Chúng ta không thể biết được rằng là trong trận đấu nó xảy ra những cái vấn đề gì đúng không anh em Đấy Và tất nhiên mình sẽ mình sẽ theo dõi trận đấu 10 đến 15 phút hoặc thậm chí là có những trận đấu đến 30 phút mình mới cho kèo và đến tận hiệp 2 mình mới cho kèo cơ mà. Đấy, thì khi đó cái tỷ lệ ăn nó sẽ rất cao và gần như là 100% thì anh em nào thích cách chơi của mình thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram nhé còn bây giờ thì hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình